Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống Hôm nay mình à, chia sẻ cái video là ở nhà à, giãn cách xã hội các bạn Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Để đảm bảo an toàn cho người dân và xã hội thì chúng ta giãn cách xã hội địa phương mình thì cũng đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là giãn cách xã hội theo cái chủ trương là nhà cách nhà thôn bản cách thôn bản xã cách xã và huyện cách huyện ở huyện mình bây giờ đang có 2 ca mắc covid 19 là bị dương tính các bạn ừ, giãn cách xã hội 15 ngày các bạn mình à, quen đi làm rồi đi ra ngoài xã hội gặp bạn bè rồi có những cái mối quan hệ các bạn mà ở nhà đến tận 15 ngày rất là khó chịu bức bối trong người à, để mà tránh cái sự nhàm chán và cái sức khỏe mình luôn được à, tốt để chống dịch thì mình sẽ làm năm cái việc cần thiết các bạn các bạn hãy xem hết video của mình nhé điều thứ nhất mình có thể ờ, chăm sóc ờ, cây cối vườn tược các bạn đây thì mình đang ờ, tỉa cành tạo tán cho cái cây sung à, vừa ăn quả và vừa có rau sạch để ăn và cũng có thể là chăm sóc những cây ổi để cho nó ra những uh, tược những uh, non và những cái quả nó mình uh, bao mình bọc và nó sẽ mang lại những cái trái ổi ngon ổi sạch mình có thể uh, sử dụng uh, trái ổi đây các bạn điều thứ hai là mình uh, làm việc nồi trợ các bạn à, có thể quét sân quét sân để cho nó sạch sẽ mát mẻ trong uh, mùa hè nóng bức này thì cần được sạch sẽ các bạn đây như đây mình đã quét được cái sân mình trở nên sạch sẽ rồi à, hoặc là nấu ăn tìm các uh, món ăn mà các bạn uh, yêu thích để làm hoặc sửa bát sửa bát và xong nồi làm à, nội trợ cùng với vợ hoặc là giúp vợ giúp ờ, mọi người mình làm những công việc này thì nó sẽ thời gian trôi đi nó sẽ đỡ bớt nhàm chán đi các bạn điều thứ ba các bạn có thể chơi với ờ, thú cưng đây là con mèo của mình mình có thể vuốt ve nó ở đây con chó có thể nó là kim chi các bạn Kim chi thì nó có đôi mắt ờ, rất là đáng yêu Mình đang trải ờ, và vuốt ve cho nó Để lông nó mượt và loại bỏ ve trên cơ thể nó Kim chi rất ngoan à, Còn đây beta các bạn Tên nó là beta Nó luôn ờ, quấn quýt bên mình Thể hiện những cái tình cảm với chủ rất là đáng yêu đúng không các bạn thú cưng Điều thứ bốn là các bạn có thể chơi những cái môn thể thao mà các bạn yêu thích Như nhảy dây đây mình đang à, nhảy chiếc dây Nâng cao à, sức khỏe à, Tinh thần thoải mái để chống dịch các bạn Cũng có thể các bạn chơi đá bóng tùy thuộc à, các bạn à, chọn những cái môn thể thao các bạn yêu thích để rèn luyện à, sức khỏe tinh thần và điều thứ năm các bạn là có thể đọc sách bạn nằm đọc sách để thư giãn tìm những cuốn sách mà các bạn yêu thích như đây thì mình thích các triều đại Việt Nam cuốn sách này rất là hay để biết được thế hệ trước ông cha ta dựng nước và giữ nước đó là năm điều cần làm khi mà giãn cách xã hội các bạn của mình khi ở nhà để đảm bảo cái sức khỏe của mình và cộng đồng xã hội thì ờ, mình ờ, thực hiện theo cái chỉ thị của thủ tướng chính phủ giãn cách ở nhà sau đó thì mình làm những cái công việc như mình vừa nêu ở trên vừa đảm bảo sức khỏe của mình tinh thần thoải mái và cũng có thể là tăng gia sản xuất thêm các bạn hãy ờ, luôn nhớ thực hiện theo Vâng, chỉ thị 5K và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo sức khỏe của mình, cộng đồng và xã hội các các bạn nhé. Hãy luôn đeo khẩu trang, uh, giữ khoảng cách, không tụ tập uh, đông người, khai báo y tế uh, và sát khuẩn thường xuyên thường xuyên nhé các bạn nhé. Rửa tay sạc phòng. Chúc các bạn uh, sức khỏe và vượt qua đại dịch uh, Covid-19 này để để xã hội đất nước chúng ta uh, và thế giới sẽ trở lại bình thường Đấy, các cái hoạt động uh, ờ, trở lại bình thường Đấy, bây giờ mình uh, xin phép uh, dừng video lại xin chào và hẹn gặp lại